à, vị trí trên bảng xếp hạng Serie A của hai đội này thì anh em thấy Atalanta đang đứng vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng và có 48 điểm sau 28 vòng đấu thì đang kém vị trí cách trên đó là AS Roma và Inter Milan đang có 50 điểm sau 28 vòng đấu thì Atalanta vẫn đang có cái cơ hội để tiến lên um, cái vị trí top 4 trên bảng xếp hạng để mùa sau có cơ hội đi đá cúp C1 nha anh em. Thì uh, anh em thấy chỉ cách có hai điểm thôi nhưng mà hai đội bóng này nhiều khi nó lại xa sức thì um, Atalanta sẽ có cái cơ hội vươn lên cái vị trí top 4 trên bảng xếp hạng nha anh em thì còn trong khi đó thằng bờ lốc na cái mùa này bờ lốc na đang có một cái phong độ rất tốt nha anh em thì anh em thấy bờ lốc na đang đứng cái vị trí là thứ 9 trên bảng xếp hạng và có 40 điểm sau 28 vòng đấu thì anh em nếu mà tính theo cái mùa giải hiện tại mà 2022 2023 này thì thằng bờ lốc na đang có một cái phong độ cực kỳ tốt trong những trận gần đây nhất thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội luôn nha anh em thì anh em thấy đây là cái thành tích gần nhất của bên phía Atlanta đội chủ nhà nha anh em thì Atlanta đang có hai trận hai trận thi đấu hai trận thi đấu gần nhất Atlanta toàn thắng nha anh em thằng trước thì Atalanta thắng trước ờ, Empoli với cái tỷ số 2-1 à. trận vừa rồi thì Atalanta thắng trước Cremonese với cái tỷ số là 3-1 thì cái trận rồi mình cũng có nhận định cái kèo Atalanta và thằng Cremonese cho tất cả anh em thì anh em thấy cái trận đó Atalanta đá hay cỡ nào rồi thì à, trong 10 trận gần nhất thì Atalanta mới thắng được có 4 trận thôi nè và để thua tới 5 trận và để hòa một trận trước Udinese thì nếu mà tính theo cái phong độ hiện tại của thằng Atalanta anh em thấy thua là toàn thua những ông lớn không nha giống như trận thua gần đây nhất thì để thua trước Napoli với cái tỷ số là 2-0 để thua trước AC Milan với cái tỷ số là 2-0 thì anh em thấy nếu mà nếu tính theo cái phong độ những cái bàn cái trận để thua của Atalanta toàn thua những ông lớn còn bên phía bờ thì nếu mà tính theo cái thời buổi hiện tại thời điểm hiện tại luôn anh em cái phong độ của thằng bờ thì anh em cũng thấy à, Locna trong 10 trận gần nhất thì Locna đã thắng được 5 trận qua hòa 3 trận chỉ để thua 2 trận thua trước Torino nè thua trước Monza nè thì anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ của thằng Locna này á thì nó đang cực kỳ tốt trong những trận gần đây nhất luôn nha nè gần đây nhất còn cái thành tích mà chơi trên sân khách của thằng Locna thì anh em thấy trong hai trận lần nhất thằng Barcelona chỉ thắng được những cái cờ những cái đội bóng cửa dưới thôi giống như à, thắng Florentina nè thắng Sampdoria nè hoặc thua để thua Torino thì anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ đấu thắng dưới cái đội mà dưới dưới đẳng cấp của đội bóng của mình thì nó quá là bình thường rồi anh em còn mà cái thành tích á sân chơi trên sân nhà của thằng Atalanta trong bốn trận gần nhất á, thì nó cũng giống như bên phía thằng Bà Lốc Na thôi anh em hai trận thắng và để thua một trận trước thằng Ly và để hòa một trận trước Udinese thì nếu mà tính theo chơi trên sân nhà thì thằng Atalanta chơi trên sân nhà hầu như là hầu như là tỷ lệ ra tài rất là cao luôn nha anh em anh em thấy trong ba trận gần nhất thằng Ata anh ta đấu trên sân nhà thì anh em thấy trong ba trận này thì cái tỷ lệ mà nó ra cái kèo à, ba trái banh rất là nhiều thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài trong trận này được thì mình sẽ tiến vào cái phần mà trong lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu giữa thằng Atalanta và thằng Barcelona trong 4 trận gần nhất á thì Atalanta đã thắng với cái tỷ tỷ mà cái lệ tỷ lệ kèo là ba trận rồi anh em thắng cái kèo ba trận rồi thì anh em có thể đầu tư vào thằng Atalanta trong cái trận này được thì à, mình sẽ vào cái trận đấu gần nhất của Atalanta và bờ lúc Bologna trận đó với cái tỷ số là 2-1 cho tất cả anh em xem luôn thì đây anh em thấy cái trận đó thằng Atalanta là đội sân khách thôi nhưng mà Atalanta ăn với cái mã kèo là 2-1 thì anh em thấy đây đây quan trọng là cái vấn đề kèo trong cái trận đó Atalanta chỉ chấp có 0,25 thôi nha anh em 0,25 anh em trên màn hình anh em có thấy đây là cái mã kèo trong cái trận đó Atalanta chấp 0,25 thì đây là cái đội hình ra sân cái lúc mà cái trận đó nha anh em thì anh em thấy Atalanta chơi với sơ đồ 3412 thì hiện tại cái trận này ra sân nhiều khi cái đội hình Atalanta vẫn áp dụng là cái đội hình cũ để có một cái sự chiến thắng giống như cái trận rồi thì anh em thấy trong cái trận đó hiệp 1 là cái đội ghi bàn trước nhất á, là cái đội thằng Bờ Lốc Na à, phút thứ sáu là có cái bàn ghi bàn rồi và phút thứ 47 thằng Atalanta mới gỡ là một điều và phút thứ 58 Atalanta mới nâng tỷ số lên 21 thì anh em thấy đa số mấy trận gần đây nhất của Atalanta Atalanta toàn là ghi bàn ở phút hiệp 2 không nha anh em hiệp 1 Atalanta đã đang thăm dò tình hình đội bạn không có tấn công rất là nhiều đâu qua hiệp 2 Atalanta bắt đầu mới tung những cái con ách chủ bài ra để Atalanta tấn công và ghi kiếm bàn thắng nha anh em thì anh em thấy trong cái trận đó trong cái trận đấu vừa rồi thì à, nó tới 5 thẻ vàng thì nếu mà tài thẻ nó ra mã cái tài 4 hoặc là 4.5 thì anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ cũng ok nha thì anh em thấy góc trong cái trận đó hai thằng này gặp nhau đá góc ít cực kỳ luôn trong trận đó chỉ có bốn quả góc nghiêng về bên phía cái thằng thằng bà lóc na thôi thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo góc xỉu được thì nếu mà tại sao á mình cho anh em nằm cái mã kèo góc xỉu thì anh em thấy nó tung cái đội hình ra nè à, anh em thấy tung đội hình không nó đá chủ yếu là tấn công chính diện nhiều ít khi đá cánh thì anh em có thể đầu tư vào cái mã xỉu thẻ xỉu à, xỉu góc được nha xỉu góc được thì những anh em không có biết chơi những cái cái cái môn mà góc tài góc hoặc là xỉu góc thì anh em nhiều khi anh em chơi những cái môn đó nó lại kiếm lợi nhuận cho anh em nhiều hơn anh em đá kèo chính anh em đá kèo chính bên ngoài á mình không biết mình đang nói với cái vấn đề chung của anh em nha là anh em đang rất là nhiều anh em hiện nay đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì anh em chơi ở ngoài á rất là bất lợi bất tiện cho tất cả anh em tại sao mình nói như vậy thì anh em chơi ở ngoài anh em báo um, mình ba gửi kèo qua cho tất cả anh em đi anh em à, báo trước cho cái thằng thầu hoa thằng cò gì á mình không có biết nhưng mà anh em phải báo trước trận đấu phải từ một tiếng đến 2 tiếng anh em à, chơi kèo trước một tiếng đến 2 tiếng anh em chưa biết được cái đội hình chính xác nó như thế nào mà anh em đã vào kèo anh em đã trước một tiếng hai tiếng rồi còn à, anh em á à, mà chơi trong trang á, thì tới cái lúc mà có cái đội hình thực đội hình mà chính thức á, mình mới cập nhật cái đội hình đó lên nhóm cho tất cả anh em rồi mình mới đưa kèo cho tất cả anh em anh em đánh cái tỷ lệ kèo nó mới chính xác hoặc là có thể kèo nó cao quá chờ ra mình sẽ kêu anh em chờ ra sân trong vòng 5 đến 7 phút kèo nó sẽ hạ xuống anh em lúc đó anh em vào kèo thì cái tỷ lệ anh em thắng càng cao hơn nữa chứ không phải giống như mà anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em đánh trước trận đấu đâu cái đó là mình không chơi những cái um, ờ, đánh mà tỷ lệ thua nó cao như vậy mình chỉ chơi là những cái môn mà tỷ lệ thắng cho anh em cao thôi chứ tỷ lệ mà anh em thua cao thì chơi làm gì thì mình sẽ tiến vào cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này cho tất cả anh em luôn thì đây đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là cái đội chủ nhà Atalanta cái trận này chấp tới 0,75 thì anh em giống như anh em đang thấy cái trận rồi á cái trận rồi là Atalanta chỉ chấp có 0,25 trên đấu lên trên cái lượt đi thôi mà cái lượt về Atalanta lại chấp với cái mã kèo là 0,75 thì nhà cái đang đánh giá cao cái thằng Atalanta trong cái trận này Atalanta sẽ thắng với cái cách biệt từ một bàn đổ lên thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là Atalanta chấp 0,75 nhưng mà không phải là anh em phải đầu tư vào cái mã kèo 0,75 liền anh em chờ ra sân 10 đến 15 phút thì anh em đầu tư vào cái mã kèo tụt xuống còn 0.5 thì nếu mà tỷ lệ Asta ăn 2-1 hoặc ăn 1-0 thì anh em húp nguyên kèo, anh em húp full kèo luôn. Cái lúc đó anh em có phải ngon không? Còn nhiều khi anh em chơi ngoài qua thầu qua cò á, chơi ở ngoài á, thì mình nói giống như mình phân tích rất là nhiều cho anh em rồi. Chơi ngoài nhiều khi cái thằng thầu thằng cò nó đưa cái mã kèo này là không phải không phải 75 nhưng mà nó không đưa không phải 75 cho anh em nè đưa cho anh em vẫn có mã kèo 0,75 nhưng mà ăn 8 còn cái kèo cái kèo lên một trái á, thì ăn đủ đó anh em chết chưa mà anh em đá 0,75 thì nó báo tuột kèo quá tuột kèo tuột nó hạ bạc quá không cho anh em vào bắt buộc anh em phải vào cái kèo một trái thì anh em cái tỷ lệ hòa với thua rất là cao rồi còn anh em chơi trong trang thì anh em chờ kèo tuột xuống còn 0.5 á đa xăng cái tuột 0.5 thì anh em vào tỷ lệ anh em thắng rất là cao luôn thì đó cái lợi thế cho anh em chơi trang là nó có vấn đề nó như vậy giống như anh em chơi những cái mã kèo mà anh em có thể gồng anh em chơi thì anh em tỷ lệ anh em thắng rất là cao thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong trận đấu này luôn thì anh em cũng đang chờ đợi cái phần chốt kèo này để anh em có những cái mã kèo lợi thế nhất thì đây anh em có thể thấy trên màn hình mình để kèo cho tất cả anh em chốt kèo toàn trận đây kèo toàn trận thì anh em có thể vào cái thằng Atalanta chấp 0,15 nhưng mà giống như mình đã nói trước video anh em có thể chờ trận đấu ra sân trong vòng 5 đến 10 phút thì anh em đầu tư vào cái mã kèo à, Atalanta chấp 0.5 thì cái tỷ lệ này anh em thắng nó rất là cao luôn anh em chỉ từ thắng đủ chứ anh em không có đường mà thắng nửa tiền hoặc là anh em bòa đâu nha thì đó là vấn đề mà anh em cần nên biết để anh em chơi một cách hiệu quả nhất còn tài xỉu 2.5 thì không mình để đây chữ không vào là anh em hiểu cái vấn đề nó là sao và mình sẽ chờ có cái, cái đội hình chính thức và nó ra sân nó đá như thế nào mình mới cập nhật cái kèo tài xỉu trong nhóm cho tất cả anh em không phải riêng mà anh em à, thấy cái kèo 2.5 thì cái tỷ lệ xác suất nó ra tài 21 rất là cao nhưng mà phải xem nó đá như thế nào và cái đội hình như thế nào nữa chứ nhiều khi tài 2.5 mà nó lại ăn một không với lại anh em chơi trang được một cái giống như vậy nè anh em đá trên nhưng mà anh em có thể lót cái mã tỷ số không đều một điều thì anh em ăn rất là cao ăn 8 chấm mấy 9 chấm thì giống như anh em đánh một củ anh em ăn được tám chín cụ anh em đánh trên anh em lót thêm cái mã tỷ số một không không đều thì tỷ lệ anh em húp kèo nó cực kỳ cao luôn anh em không có đường lỗ luôn hai cái mã kèo đó anh em không có đường lỗ luôn còn hiệp 1 hiệp 1 thì anh em cứ nằm thằng Ata anh ta chấp 0,25 mạnh tay cho mình nhưng mà anh em có thể chờ ra sân tầm 5 đến 7 phút cái kèo này tụt xuống cái kèo nguyên trận à nó tụt xuống còn 0.5 bên đây xuống đá đồng đó lúc đó anh em vào cái tỷ lệ nếu mà hiệp 1 không nổ bàn thì anh em quà không nổ bàn thắng cho ta anh ta thì anh em quà nè còn cái hiệp 2 nó nổ á nổ một không hoặc hai một thì anh em húp full kèo này nè húp full kèo này nè đó quan trọng là anh em chơi anh em phải có cái tình gì phải cái phải có cái định hướng của mình để mình chơi sao cho nó hiệu quả nha thì đó là hai cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận này còn hai cái kèo góc á cái kèo góc thì mình chốt cho tất cả anh em nằm xỉu góc trong cái trận này đó là hai cái mã kèo góc nữa thì anh em muốn nhận được nhiều cái mã kèo mà anh em chơi hiệu quả hơn á thì anh em còn chần chờ gì nữa anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình là 0937072613 hoặc telegram kèo bóng vip 09 của mình cái này là anh em vô nhóm của mình á anh em cứ lấy kèo anh em chơi thoải mái không cần anh em phải đóng một đồng lọc đồng phí nào hết á tại nhóm mình là nhóm miễn phí chuyên cung cấp kèo cho tất cả anh em chơi với lại mình lên vô trong nhóm mình có thể uh, à, tâm sự chia sẻ nhau về cách mà anh em đang chơi bóng ở ngoài anh em gặp cái vấn đề gì mà anh em lại bị thua giống như mình đã phân tích cho tất cả anh em rồi anh em chơi qua thầu qua cò là anh em chỉ có đường tỷ lệ anh em thua cao chứ không phải là cái đường tỷ lệ anh em thắng cao bởi vậy mình mới khuyên tất cả anh em thì à, đến đây cái video mình nó cũng dài rồi nè mười mấy phút rồi thì mình cũng sẽ kết thúc video tại đây và video sau mình sẽ tâm sự thêm với anh em trong video sau nữa thì um, đến đây mình cũng đã nhận định xong và chốt kèo xong cho tất cả anh em trong cái trận Atalanta và bờ Lóng Na thì anh em nào mà đang xem được cái video của mình thấy hay á, hoặc là um, trùng máu với mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo hoặc cái Telegram mình có để trên phần màn hình hoặc là ở dưới phần bình luận mình cũng vẫn có để dưới cho tất cả anh em để anh em có thể liên hệ trực tiếp qua cho mình mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em thì bây giờ mình sẽ kết thúc video thì anh em nào đang xem thấy hay để lại cho mình một lượt đăng ký kênh nè